Chào hè 2019 cùng không gian bể bơi tuyệt vời tại Tebeco Riverside. Tebeco Riverside, khu đô thị hiện đại của chủ đầu tư TTB Group. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với khu chung cư sang trọng mà còn được nhiều người biết đến với tiện ích bể bơi vô cùng thú vị Bước vào những ngày hè nắng nóng cũng là thời điểm các em học sinh gác lại công việc học tập vất vả, căng thẳng để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe và thư giãn tinh thần. Đây cũng là dịp để các gia đình dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Nắm bắt nhu cầu này, bể bơi tại Tebeco Riverside đã bắt đầu hoạt động trở lại nhằm phục vụ tốt nhất cho mọi cư dân chào đón một mùa hè rực rỡ. Bể bơi tại Tebeco Riverside được xây dựng với những thiết kế đặc biệt, nằm giữa không gian tươi mát của cây xanh, xen lẫn vào trong những tòa nhà chung cư cao tầng. Với diện tích đủ để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của cư dân tại chung cư cùng mức giá vô cùng ưu đãi. Bể bơi tại Tebeco Riverside vẫn ngày ngày thu hút được đông đảo cư dân lẫn khách hàng bên ngoài đến trải nghiệm. Ừ, cảm giác của em ra đây khi mỗi khi ra đây bơi mỗi uh, rất vui vì có rất đông nhiều các bạn và uh, mỗi khi chiều nào em cũng ra đây tại vì mát, mùa hè rất mát và em uh, cảm thấy chỗ này rất uh, mát và thoải mái vui vui vẻ có nhiều sức khỏe ngày nào em cũng ra đây bơi các bạn rất là đông vui mát mẻ à, khi bơi ở mùa hè đây là hồ à, bơi trong xanh mát mẻ à, với lại nhiều gió nếu mà ai mà thích thì đi bơi cùng gia đình ở đây rất là vui và mát mẻ với thiết kế theo phong cách Singapore xanh thân thiện với môi trường cùng công nghệ lọc nước tiên tiến 24 trên 24 giờ sẽ luôn bảo đảm dòng nước trong xanh cho mọi cư dân khi sử dụng sử dụng bể bơi tại Tebeco Riverside bạn sẽ được trải nghiệm một tiện ích hoàn toàn mới. Việc bơi lội mỗi ngày sẽ giúp bạn có sức khỏe tuyệt vời, thân hình chắc khỏe và dẻo dai hơn. Với nhiều lợi ích như vậy, bạn nên tới đây mỗi ngày. Không chỉ để có sức khỏe tốt, bạn còn được trải nghiệm những điều thú vị khác lạ tại đây. Bơi tại Tebeco Riverside còn có sự kết nối thông minh với các khu tiện ích khác của tòa như khu thể thao công cộng, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, cà phê, đem lại sự thuận tiện cho mọi nhu cầu của cư dân.